Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả em ơi Và ngày hôm nay à, Khả đang có ý định à, đổi với con lông xét để đánh à, tăng nhân vương con lông, lôn đó nè Tìm ra người nằm tăng nhân vương con lôn Thì nói chung thì nhìn sơ qua bên cái tăng nhân vương á Thì nó cũng có rất nhiều phần quà ý nghĩa nè Đây anh em cùng xem sơ qua thì Khả cũng cố gắng thử như thế nào nè Đây, chung là ngày gì mà không thử nè Nói chung thì hôm nay cũng đúng ngày xấu này Chuẩn bị đang ngày xấu rồi và ngày hôm nay Khải làm video lại để Khải cố gắng Khải tẩy tỷ như thế nào đó Khải coi thử đánh được không nha nè và ngày 6 tháng 12 sẽ chính thức mở đánh uh, tăng trưởng môn tìm tăng trưởng môn sẽ tìm một người khỏe nhất của môn phái cung lô và ngày hôm nay Khải cũng làm video là cho anh em xem cũng đầu tư một tí rồi anh em tăng trưởng môn sau khi được một cái ờ, vòng sáng hàng sử dụng 25 ngày một tím năm kim bảo một bằng nạ tăng trưởng môn và một con ngựa ngẫu nhiên 25 ngày tôi nhận được một người kháng cảm một đó là con đen con bạch hoặc là con hắc đó con bạch là con chiếu dạ con hắc là con giống chết số chết thố con đá bạch nạ anh mày, ơi đó là mấy chỗ đài phần, phần sơn ký sự này con đá bạch nạ này anh em đài thiếu lâm này thiếu vương bang này mặt nạ sẽ tăng một à, điểm skin 9 ít nha nam đó đây là cùng lô nếu mà ăn được mặt nạ sẽ có được ngạo à, tiết tiêu phong một cấp này skin đao 9 ít này và lao động kiểu thương một cấp này hoặc là skin bùa 9 ít tiết tiêu ta cốt đó rồi ok và sau một hồi đi dạo đồ thì à, Khả có một số món đồ đang cần thay để có thể thay đổi và lên sơ đồ mới nha nè Sơ đồ mới để đánh con lông xếp Bởi vì cái kia thì đang là đau nên là Đỡ mà đi solo đau không ăn thua nè mà Ok Và sau khi đi dạo đồ thì Khả mua được hai món <clears throat> Một cái nón này Một cây vũ khí kim này Rồi ok Trước khi đi uh, lên đảo thì Khải uh, đi làm cái nón lá cho cái nón nè Làm nón lá cho cái nón 100 xu nè không tới đâu nhưng mà nó được hiệu ứng đẹp là được anh em ạ rồi đẹp là được ta muốn lên uh, trùng bạc và sau khi chuyển con lông xét thì khả sẽ đánh uh, con lông xét như nè và sẽ không đánh đao sẽ đánh xét nếu không ổn thì sẽ bỏ lính chuyện khác nè rồi sẽ đưa về cái nón trụng lại sẽ đổi thì không có gì thay đổi cả rồi ok xong <coughs> hãy ờ, lên đảo cái rồi thay đồ trang điểm cho anh em xem thử như thế nào và chúng ta cùng ờ, xem thử nó hiệu quả hay không rồi mới biết được anh em một lần đầu tư này mất mất tiền anh em biết anh thua hay không đây được gì không đây cố gắng thôi cho tinh thần Hà sẽ, sẽ đúc đầu đó sẽ cố gắng đánh cho anh em xem sẽ đánh vào ờ, ngày 6 tháng 12 trên người khả năng có một kỹ năng cũng có như này rồi đừng trắng đánh đạo <clears throat> tại cán bộ luôn em tinh hồng và thủy tinh này nọ luôn đầu tiên khai mạch đồ nè rồi khải sẽ hiện tại kháng lôi khải được uh, ờ, bốc cho anh em xem này tại kháng được ờ, uh, 68 bây giờ khải sẽ bù vô thì Quỳnh đánh với con lô nè tại vì đánh với con lô á khả sẽ ưu tiên uh, ờ, kháng lôi và hiệu ứng chón còn cái, cái set down này của khả chỉ có 60 chón thôi nè đó chỉ có 60 chón thôi áo phục hồi không nói rồi 60 chón thôi à, 80 chậm nhưng mà đỡ solo đỡ solo với hiệu ứng như thế này thì ờ, đồ đặt ở server tầm đồ xanh như thế này thì khải ờ, chủ đạo là mang chón cao hơn đỡ đánh con lôn phải mang chón thắng lôi và vũ khí rồi bỏ đao ra đao này đao để đánh tống kim nói chung là tham gia đánh thử không ổn thì tính sâu nè đây sau khi khải chuyển qua thì uh, đây <clears throat> kháng khải lên được 75 đó đánh con lồng xét nha nè 75 kháng lôi à, khải tải lại khải tăng điểm lại nữa đã đánh con lồng xét thì <clears throat> tăng kỹ năng lại nhá nghiên cứu bùa này nọ nữa em ơi chứ không thể nào muốn đánh là đánh đâu nè đánh à, bùa này nọ nữa thì chỉnh đầu đó thì mới bơ ca được em ơi ok đây là chính xem biết uh, như thế nào đây cố gắng đầu đó cho anh em xem thử nha <clears throat> Rồi, bỏ giúp auto á sẽ đúc tí nữa là chỉnh sẽ đúc bùa này nọ nữa phải đánh bùa mới đánh được em gì xem xuống nào chất lượng rồi rồi kỹ năng đạp tải ok cái tài sao người khải tình uh, bắt trong phái đầu tiên là bắt chân phái cái nè rồi theo là chạy tóc kháng này nọ không nói nè từ từ kêu nhà thầy coi nếu đánh này tăng ngoài chắc chắn là tăng mát cái này à, là nó trâu rồi không mát sẽ khá là yếu tăng nuôi đánh như hướng xét như nè <coughs> chắc chắn uh, khi vào tranh sẽ tăng bùa thì gian trốn và tăng mát thì được bao nhiêu hai bốn mát này chắc chắn tăng mát này giật đâu nếu tôi bắt bổ như thế này đam đâu mà đánh ta không có đam luôn nè một ba mấy điểm đánh đấm gì khó dữ quá khó tại tông sư, phiêu lông ngang dọc mình trời nghĩa thiên vương thiên dẫn hay võ đà này đó mình tăng bùa tăng bùa nhiều thì không tăng bùa nhiều thì là không có đam nè này chỗ nào cho nó hợp lý nè trong này không có đam luôn không có miếng đam mà luôn không miếng đam mà luôn một số điểm không có miếng đao mà luôn rồi tính lại có thế với cấp 99 như này đã đi solo là tăng thêm bộ nữa quá khó này mà quá khó này suy đoán <clears throat> quá khó quá khó quá khó em phải nghiên cứu phải tính thì thế nào thì hợp lý anh em em chờ một tí này Ok anh em, sau khi uh, một thời gian nghiên cứu thì Khải không xong anh em à. Đây. Trung mà đánh tầm này cũng quanh bùa quanh đồ mới đánh được người ta nè, không quanh bùa không solo được đâu. Ok. Đây cho anh em xem. Trước khi đánh thì cũng vô quanh bùa bùa các kiểu là điếu. Đó, quanh bùa đối phương ai. Rồi. Tự ngâm cứu đánh nè. Quanh cái chó này. Đó quanh cái chó này. Cái này là cái chó như nè. Bích khí tâm phục đây bán kiến đánh này này mà đó. không đủ điểm nhiều nên tăng sơ sơ này mà không có điểm nhiều này mà âm tốc độ đánh âm gì âm kháng âm kháng chón kháng họ quanh chón làm chậm rồi không có điểm nhiều để biết quá bất cứ phụ được 20 phần trăm nha được định bất cứ mắt luôn hay là định ờ, hay là đưa gì bất cứ mắt luôn ta được rồi dồn cái khí mắt luôn chăm xuống này solo mà khí không mắt không thua chỉ yếu cái khí tâm phục bị chuẩn này là ăn luôn rồi vô rồi tải lại này <clears throat> bỏ bất đam mà hiện tại một trăm năm bỏ lại bất đam mà <clears throat> một trăm năm tăng sau tăng đã lên được nói một trăm năm không giảm lại bất đam mà một trăm năm thôi này Đầm này bên cưới thêm phù là chết luôn á nè Thì ít quá tại vì tầm này mà với cấp thấp như thế này mà đi solo á Thì khá ít nè Nên phù chủ mắt mình đánh sướng Mình đừng có làm trù cho đủ điểm rồi Trù không có ba nè khiến phù được uh, 30 32 trăm vẫn không thể nào mất được khiến phù canh như vậy đàn làm bắt ờ, tầng này Đức âm nội công một điểm hai điểm thôi nhỉ cũng có thể hợp lý khả định ờ, phá luôn âm tầng 2 ờ, xuống vượt cái móc tốc 50 luôn nghĩ vậy tôi muốn nói so sánh thì khó quá đâu tôi chưa đánh lần nào đang khá là sự suy nghĩ này phá 35 phần trăm thứ một một mình có ít đam nè mất cái này một một ông tám ông tám với số này vẫn còn được tóc 51 đối hướng này đang được bắt khế tâm phù à hay nha khế tâm phù rồi ba sáu một trăm ở đây là ba tư à ok này chỉ làm phải bắt mắt khế tâm phù đánh này mà nếu không mắt khó đánh lắm sáu một trăm bắt dính liên tục bắt dính liên tục luôn nè

không chừng mít không biến cho bạn số một trăm ok tôi nghĩ như này là ổn định em ơi lực tây này chỉ có mình dồn đam rồi nó chết thôi nè mình bất khí trốn liên tục dồn đam rồi nó chết thôi à, ok anh em xem video này à, thì đừng quên đỡ lại cho khả like chia sẻ ủng hộ cho nha em ơi à, tối khả đánh cho anh em xem nhé ok bye bye đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em